ta phải thống nhất với nhau về mặt hệ quy chiếu đã bởi vì cái năng kính của tất cả chúng ta đây là mỗi người nhìn nhận một vấn đề theo một góc độ khác nhau có đúng không anh chị thì hôm nay chuẩn cũng ờ, theo cái ờ, cái đơn đặt hàng của anh Tuấn à, thưa các anh chị cái này thì nó không có trong sách vở gì cả mà cái này nó gì nó dựa trên những cái gì nó là thực tế nhất và các anh chị cũng biết là có lý thuyết thì lý thuyết nó, nó xuất thân từ gì từ từ thực tế và thậm chí trên của cả cả thực tế thì nó mới ra được cái lý thuyết đó thế thì ở đây thưa các anh chị là những cái gì mà duẩn sắp chia sẻ với các anh chị ở đây nó không phải là lý thuyết mà nó là gì ạ nó là thực tế và là một trải nghiệm của rất nhiều các anh chị tư vấn tài chính gì ạ ở đây trên Việt Nam của chúng ta cũng như trong ngành bảo hiểm nhân thọ của chúng ta đã gì ạ đã từng trải có hai cách để chúng ta học một một là các anh chị tự mình gì ạ vấp ngã rồi các anh chị học được ra một bài học nhưng cũng có những các anh chị mà chúng ta gì à chúng ta chưa từng vấp ngã bao giờ nhưng các anh chị lại có kinh nghiệm để học vậy nếu là các anh chị chúng ta sẽ lựa chọn bằng cách nào các anh chị bằng cách nào các anh chị mình tự mình vấp ngã để rồi mình rút ra một bài học hay là mình học từ những cái vấp ngã của người khác để rồi mình tránh được cái sự vấp ngã đấy nếu là các anh chị các anh chị lựa chọn cách nào một hay hai một hay hai hai hay một ạ hai à, thưa tất cả các anh chị à, tại sao lại phải hỏi tất các anh chị ba câu hỏi như vậy bởi vì cũng là một câu hỏi nhưng các anh chị hình dung nó sẽ có hai dạng gì ạ hai dạng vận động một là vận động trong suy nghĩ hai là vận động thông qua gì ạ thông qua hành động bằng cơ gì ạ cơ miệng của mình và khi các anh chị vận động não kết hợp với cơ thì nó tạo cho các anh chị sự lưu thông trong máu của các anh chị thì nó tốt và lúc đó các anh chị học hấp thụ và lấy được cái năng lượng đó một cách hiệu quả nhất thế nên đồng ý với nhau một điều rằng khi hỏi thì chúng ta cùng giao lưu được không các anh chị và tất cả những gì ở trên này là duẩn muốn và mong cái sự gì ạ tương tác từ phía các anh chị để tạo cho chúng ta có một buổi sáng thực sự năng lượng được không anh chị được không ạ cảm ơn tất cả các anh chị à, ngày hôm qua thì à, duẩn có trao đổi với anh tuấn và chị lã hôm trước thì có về đây thì không biết là trong buổi sáng ngày hôm nay chia sẻ với các anh chị cái gì bạn luôn đặt ra một cái câu hỏi tại sao lại phải chia sẻ với các anh chị trong khi các anh chị ngồi bên dưới này có rất nhiều các anh chị giỏi và thậm chí rất giỏi một cái câu hỏi đặt ra là như vậy và tại sao chúng ta lại phải chia sẻ trong cái thời điểm mà chúng ta gì ạ đang cần cái ngày chủ nhật để chúng ta lên đường gặp khách hàng rồi tiếp xúc khách hàng chia sẻ khách hàng thì thưa với các anh chị trong mỗi một bối cảnh và hoàn cảnh thì nó tạo ra cho chúng ta những cái hành động một cách khác nhau thế thì cách khác nhau của duẩn ở đây là gì ạ là mong muốn chúng ta đã ngồi chia sẻ với nhau là trên tinh thần là gì ạ tập trung thế mà thứ mà làm chúng ta không tập trung dễ nhất và gì ạ <coughs> và tác động một cách trực tiếp nhất trong khán phòng này theo các anh chị nó là cái gì là cái gì các anh chị chắc không chắc chắn không các anh chị có đồng ý điện thoại là một trong những tác nhân gây ra cho các anh chị mất tập trung nhiều nhất không có chắc chắn không chắc chắn có chắc chắn không chắc chắn bao nhiêu anh chị chắc chắn đưa tay dùng được không ạ Ờ, thế tất cả em anh cần cái điện thoại của anh chị em để trên bàn à, dạ, cảm ơn anh Tuấn có lẽ là tinh thần tự giác là tốt nhất các anh chị có thể bỏ trong túi hoặc có thể anh chị cũng bị ờ, cưỡng chế theo cách là gì thu lên trên này nhờ anh Tuấn uh, giúp Duẩn uh, cái bút được không ạ? Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ theo hai dạng Một là trực quan thông qua slide và hai nữa là chúng ta sẽ mình vận động thông qua uh, trên bảng viết anh chị nhé chúng ta cùng vận động và chia sẻ với các anh chị uh, chia sẻ với các anh chị là chưa kịp chuẩn bị slide và có lẽ cũng phải tự mình vận động đôi khi mình à, mình muốn chia sẻ với các anh chị thì cũng phải nghĩ và cũng tự mình trau dồi và những cái gì đó là kiến thức thì duẩn nó viết hết ra sổ và vừa trên slide và vừa sổ chúng ta cùng kết hợp với nhau để chia sẻ trong buổi sáng thật sự là hiệu quả và mục tiêu cuối cùng của duẩn là trong chương trình ngày hôm nay khi kết thúc khỏi khán phòng các anh chị sẽ nhận được một cái giá trị thặng dư nhất định nào đó từ phía chương trình buổi sáng ngày hôm nay ở chương trình đầu tiên các anh chị nhận được nó là cái gì ạ cái mà vừa anh Tuấn chia sẻ là cái gì ạ à thông tin kinh doanh nói chung là thông tin kinh doanh đúng không ạ trong đó thì có gì ạ thi đua dành cho các anh chị bây giờ xin hỏi các anh chị bây giờ có tổng bao nhiêu bao nhiêu chương trình thi đua các anh chị có nhớ không ạ có nhớ không anh chị các chị có nhớ không cũng nhớ và chưa chưa tổng à. vâng, và vì sao mình lại nhớ mà mình lại chưa tổng trong khi trước mặt mình là có công cụ vì sao các anh chị à, chưa tập trung là vâng, một ý vì mình nghĩ là có sẵn à vì mình nghĩ là có sẵn nên lúc nào cần thì mình sẽ dở ra còn ý gì nữa không anh chị còn ý gì không anh chị à, cũng hơi nhiều nhiều đây đúng không ạ à, thưa các anh chị như vậy chúng ta có thể thấy rằng à, à, cái con đường mà từ gì ạ từ điểm xuất phát tới cái đích nó là thành công ấy, nó phải trải qua muôn hình vạn trạng rất nhiều thứ trong đó trong đó bao gồm những cái thứ đấy nó có một cái cái nó gọi là cái thói quen đúng không anh chị nó là một cái thói quen à, cái thói quen đầu tiên mà duẩn luôn rèn cho mình là đi bất cứ đâu cũng phải có cái sổ vì sao lại như vậy thưa các anh chị nó giống như là một cái quyển từ điển sống mà bất cứ lúc nào mình cần mình cũng có thể gì mình có thể sử dụng được vì vậy là hễ mà có cái thông tin thì quan trọng là duẩn hay ghi vào đây và một năm thì ờ, cũng tương đối nhiều sổ và nó có ba cái cuốn cuốn sổ mà duẩn luôn luôn dùng cho mình cuốn sổ thứ nhất về thông tin kinh doanh cuốn sổ thứ hai là về một trong những cái chương trình là tự kỷ luật cho mình trong cái việc là tự nâng cao cái năng lực về diện về kiến thức về kỹ năng và về thái độ cho mình và cái thứ ba cái thứ ba đó là cái cái sổ mà viết ra những cái mục tiêu và những cái kế hoạch và cái kết quả đạt được trong một năm đấy là ba cuốn sổ mà luôn luôn gì đi theo dần tại sao mà cặp lúc nào cũng nhiều à, cặp lúc nào cũng nhiều bởi vì nó nhiều sổ à, thưa với tất cả các anh chị Ờ, ở đây thì hôm nay Duẩn chia sẻ với các anh chị cái ờ, chủ đề và cái nội dung mà hôm nay Tuấn anh có đặt hàng với với Duẩn là gì ạ? Là làm sao để đạt được thành công? Đây là cái câu hỏi mà thưa các anh chị, đây là một cái câu hỏi và một cái từ mà nó luôn luôn xuất hiện trong mỗi chúng ta nếu ai đó là những người kinh doanh. Đúng không anh chị? Có anh chị nào mà không bao giờ xuất hiện cái từ này trong đầu của mình không? chắc chắn là không thế thì lại đặt, đặt vẫn là một cái câu hỏi như vậy vậy thì thưa các anh chị cũng là câu hỏi thế ai cũng đặt ra câu hỏi như vậy nhưng chúng ta có đồng ý với duẩn một điều rằng là kết quả của một phép tính mà mỗi người lại đưa ra một cách khác nhau không anh chị có đồng ý điều này không anh chị à, ai cũng biết điều này đúng không anh chị theo các anh chị vì sao lại như vậy à, cách nhìn khác nhau này làm khác nhau này suy nghĩ khác nhau này hành động khác nhau này gì nữa ý chí khác nhau này kiên trì khác nhau này đam mê khác nhau này quyết liệt khác nhau này rất nhiều thứ để khác nhau đúng không anh chị thế thì lại là một câu hỏi đặt ra tại sao chúng ta không cho nó chung vào một cái gì giống nhau để có được kết quả giống nhau vì sao thưa các anh chị à thưa với tất cả các anh chị có thể nói rằng ở đây nó xuất hiện ra một cái cụm từ nó gọi là gì ạ cái cụm từ này nó trong một cái cái vòng tròn luẩn quẩn nó gọi là gì ạ giá trị giá trị các chị ạ và cái từ giá trị này Duẩn sẽ tạm thời để trên trên bảng để chúng ta dần dần tìm hiểu ra cái giá trị đó à, thưa với tất cả các anh chị để để giải nghĩa được cái câu này ấy, thì có lẽ là mỗi người trong số chúng ta có cách giải khác nhau nhưng mà đồng ý với nhau là ai cũng mong muốn đúng không anh chị là để chúng ta đạt được thành công cụ thể là trong một phạm vi hẹp là khi chúng ta đến với đại chi là chúng ta muốn thành công ở ở đại chi đúng không anh chị thế thì trước khi đến sang cái phần tiếp theo mà duẩn muốn chia sẻ ở đây thì có một cái phần à, game sâu mà trong lúc các anh chị đang chờ đợi thì duẩn tranh thủ ra ngoài có một phần game show rất là đơn giản thôi các anh chị và nó cũng dẫn dắt cho chúng ta cái câu chuyện là làm thế nào để chúng ta thành công và trong cái phần game show này ở trong đây nó có một món quà trị giá là 100k à, thưa các anh chị giá trị thặng dư đầu tiên hôm nay đi học vừa được nghe kiến thức mà này vừa có được gì ạ à? tiền hưởng trị giá là 100k 100k này thưa các anh chị ấy nó có thể gì ạ lũy kế hay là gì ạ hay là nó mất đi hay như thế nào là do mỗi chúng ta tuy nhiên 100 triệu chúng ta à 100 nghìn chúng ta nhìn thấy trên mặt bàn đây rồi đúng không anh chị có anh chị nào sẵn sàng lên trên đây trải nghiệm bằng cái cái ví dụ game show này để chúng ta có tiền 100 ngàn này không ạ đầu tiên là tinh thần sung phong trước rồi có bao nhiêu anh chị Duẩn đang hỏi là có bao nhiêu anh chị muốn lên trên này chúng ta chưa biết là chúng ta phải làm cái gì nhưng chúng ta biết trên mặt chúng ta trước mặt chúng ta ở đây là một cái phần game sâu nó là những cái gì ạ nó là những cái hiện vật mà có thể các anh chị nhìn thấy cầm được nắm được và các anh chị cảm nhận được đúng không anh chị nó có nguy hiểm không các anh chị nó có nguy hiểm không ạ nó có nặng không ạ nó có to không ạ nó có cảm thấy làm mình cảm thấy sợ hãi không anh chị tại sao có người giơ tay và có người không giơ tay hồi hộp một tí thôi hồi hộp một tí thôi ạ à. tại sao các anh chị là mình cùng suy ngẫm và mình cùng vận động để mình tự ngẫm trong đầu mình trả lời ra câu hỏi và mỗi một bước đi mỗi một câu hỏi và tự mình trả lời như vậy các anh chị sẽ thấy được cái giá trị thặng dư của mình trong buổi sáng ngày hôm nay bắt đầu được tăng tăng dần đều vì sao các anh chị à, chưa mạnh dạn chưa tự tin chưa gì ạ Ờ, thế này có lẽ là chơi gà ờ, đấy đi à, chơi gà đấy đi và với tất cả các anh chị như vậy chúng ta sẽ thấy một vấn đề gì ạ chỉ một sự vật thôi nhưng nó cho chúng ta cách giải quyết khác nhau đúng không anh chị tại sao lại như vậy nhỉ có những người đến với đa anh chị thì rất thành công có những người đến với đa anh chị chưa thành công và có những người đến với đa anh chị sắp thành công rồi đúng không anh chị thế thì câu hỏi đầu tiên làm thế nào để chúng ta thành công trước mắt là cho trò game show này đã và rất nhiều các anh chị thì rất nhiều các anh chị ở đây giơ tay nên tôi ưu tiên cho người giơ tay đầu tiên à, xin mời anh à, Tùng xin mời anh Tùng anh cứ lên trên đây anh ngồi với cái nóng xong tôi sẽ giải thích à, xin mời anh à, thưa các anh chị chơi mà học học và chơi các anh chị nha và đây là một ví dụ điển hình trên mặt anh Tùng là một tờ giấy uh, giấy lau tay đúng không ạ hình vuông và một chai nước như thế này nhiệm vụ của anh Tùng sẽ cầm 100 này về nếu nếu anh Tùng kéo được gì ạ kéo được cái tờ giấy khỏi trên cái mặt chai mà không tay anh không được tiếp xúc vào cái chai đó mà chai nước không đổ anh Tùng hiểu luật chơi chưa hiểu luật chơi chưa hiểu rồi dạ. làm bất kỳ cách nào các anh chị nhá làm bất kỳ cách nào nhưng nhiệm vụ của anh Tùng tay không được chạm vào chai chỉ được cầm báo giấy và nhiệm vụ của anh Tùng là kéo cái giấy ra mà cái chai nước vẫn gì ạ đứng nguyên như thế này thì 100 nghìn này một vé anh Tùng một thưa các anh chị trò chơi không đòi hỏi về mặt thời gian rồi chỉ cần đòi hỏi về sự vâng, khéo léo vâng, phép xé cho em sao ạ dạ dạ không không xé giấy không được xé vâng, không được xé giấy à, xin ờ, tất cả các anh chị quản lý cho tham mưu ạ. Cảm vào tay để theo anh chị à, à, mình à, có đạt được cái gọi là thách thức của xét chuẩn mình đã có một cách rồi nhưng mà nghĩ là nói chung là đầu tiên thì không được dùng tay đúng không ạ đúng rồi và vâng. một mình anh không được vâng. dần trợ giúp em có cái gọi là một được <laughs> em cảm ơn tất cả các anh chị à, như vậy chúng ta có thể thấy rằng là đây là cái mức độ gì ạ à? mức độ chúng ta nhìn nhận một sự việc chúng ta có thể thấy được là về mặt thao tác khó không anh chị rất là gì rất là dễ thế tại sao các anh chị gì ạ à? các anh chị không xung phong ở đấy không xung phong à, thưa các anh chị mức độ khó nó sẽ được tăng dần đều tuy nhiên với một cái ví dụ đưa ra để trả lời cho câu hỏi làm thế nào để đạt được thành công thưa các anh chị trong công việc trong cuộc sống hay trong tại thời điểm hiện tại chúng ta thấy khó khăn có không anh chị có nhưng mà trên thực tế các anh chị thấy cũng là một sự việc là trong cái thời kỳ covid 19 thì có rất nhiều các anh chị là đứng lùi sang một bên nhìn để xem người ta làm như thế nào có những người người ta thấy là à đây nó là cơ cơ hội có những người bảo thôi khó lắm ở nhà tình hình dịch bệnh như thế này đúng không anh chị giống như cái câu chuyện mà một cái chương trình game show tôi vừa chia sẻ với các anh các chị nó sẽ có rất nhiều cách tuy nhiên cái cách mà đi đến cái khó tột cùng thì tôi xin phép lại để lại cho lần sau để chúng ta có một cái chương trình để trải nghiệm mới à, chúc mừng anh Tùng một tràng vỗ tay và anh có phần quà cho 100 ngàn để chỗ à, <laughs> Cảm ơn em Các anh chị có muốn tiếp tục tham gia nhiều cái chương trình game show mới không? Có không anh chị? Và game show có gì ạ? Có tiền Như vậy theo các anh chị, theo các anh chị để giải thích cho cái câu câu hỏi làm thế nào để chúng ta gì ạ? Chúng ta thành công được thì mỗi người có một cách nhìn theo góc nhìn của mình khác nhau đúng không anh chị như vậy thì thưa các anh chị có thể thấy rằng là ờ, để thành công để thành công được thì nó có nó có mấy cái vấn đề như thế này nó có mấy vấn đề này mà dồn xin phép đặt vấn đề với các anh các chị đó là gì đó là tất cả chúng ta đều gì ạ đều mong muốn đạt được cái cái thành công đấy có đúng không anh chị ở đây có anh chị nào từ chối không không và đôi khi trong quá trình chúng ta không chỉ đơn thuần là mong muốn mà chúng ta còn gì ạ còn ham muốn đến mức độ là tột cùng tại sao tôi lại dùng cái từ ham muốn để cường điệu hóa cái việc cái thành quả ra bởi vì các anh chị có thể thấy có những người mà ở nhà không chịu được có không anh chị có những người mà ở nhà được một hôm như là gì ạ bị tù giam nóng ấy đúng không anh chị có những người mà thưa các anh chị là khi người ta làm việc hiệu quả và cái hiệu suất làm việc người ta tăng cao người ta làm say sưa và gần như có những lúc các anh chị bảo làm quên ăn có không anh chị và xin phép các anh chị nhiều anh chị bảo làm quên cả đi gì ạ là đi vệ sinh có đúng không anh chị à, thưa anh chị như vậy chúng ta có thể thấy là đặt cái vấn đề ở đây là tất cả chúng ta ai cũng đều mong muốn giống như anh Tùng ở đây chắc chắn là các anh chị cũng muốn 100 ngàn đấy nhưng mà chúng ta thay vì cái việc là mình tư duy vậy mình làm cách nào để mình lấy cái 100 ngàn đấy thì các anh chị lại ngại chưa tự tin rồi chúng ta có nhiều những cái gì ạ cái suy nghĩ trong đầu mình tại cái thời điểm đó như vậy cái đặt vấn đề thứ nhất là như vậy cái thứ ba là ai cũng muốn hướng tới một điều gì đó tốt đẹp trong cuộc sống trong công việc trong gia đình và thậm chí cho cả cá nhân của mình nữa đúng không anh chị ai cũng mong muốn điều đó và thưa với tất cả các anh chị ờ, cái hàm cái hàm mà gì ạ cái hàm số thành công này nó được gì ạ nó được cấu tạo bởi như vậy là giá trị của anh Tùng tại thời điểm này bắt đầu gì ạ được thặng dư lên là là 100 nghìn và cái 100 nghìn đấy thì hy vọng rằng anh sẽ biến được thành nhiều cái giá trị khác có đúng không anh chị ở đây tôi muốn chia sẻ với các anh chị như thế này tôi muốn chia sẻ với các anh chị như thế này cái hàm cái hàm số ở đây tôi gọi là thành công nó được tạo ra bởi rất nhiều cái biến trong đó cái biến thứ nhất mà tôi tạm gọi chia sẻ với các anh chị ở đây đó là cái biến chúng ta cần phải có cái yếu tố đầu tiên là đam mê đã làm cái gì cũng phải đam mê đúng không anh chị hôm nay đi học mà bảo là phải đi học hôm nay đi họp mà bảo phải đi họp hoặc là hôm nay đi họp mà bảo rằng là phải gì ạ chúng ta phải phải đến bởi vì không thiếu cái này thì anh Tuấn anh sẽ khiển trách anh sẽ nhắc nhở thì rõ ràng kết quả chúng ta đến một buổi học một buổi họp nó sẽ khác với cái việc mà à hôm nay họp mình được đi họp mà mình mong muốn để đến họp kết quả nó sẽ ra là là khác vì vậy cái đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các anh chị là chúng ta phải có đam mê đã ví dụ đam mê đến thì đến các buổi họp như thế này ví dụ đam mê đến văn phòng để gặp những cái người mà tư vấn tích cực những người tư vấn thành công để chúng ta được gì ạ chúng ta được cộng hưởng và lan tỏa cái thành công đấy của người ta vì vậy là trong tục ngữ việt nam có câu là gần mực thì đen mà gần đèn thì thì dạng là như vậy đấy các anh chị khi chúng ta đến với văn phòng là chúng ta gặp những người mà người ta đang gì ạ người ta đang rất tích cực say sưa người ta đến người ta chia sẻ em vì covid thành ra là chị thì tư vấn bảo hiểm đã tăng lên tới tăng trưởng tới 40% có không anh chị và cũng có những anh chị là cũng là một cái trường hợp như vậy nhưng khi các anh chị đến văn phòng mà các anh chị lại gặp và phải một à, một người mà lại có cái cái tư duy là trời ơi bây giờ đang cái mùa dịch covid đến gặp khách hàng khó lắm đi suốt từ gì ạ từ đầu tháng đến giờ chưa được thì chúng ta sẽ nhận được một cái nguồn năng lượng nó gì ạ nó đối lập so với cái người một cái người thì mà chúng ta vừa chia sẻ là tích cực vì vậy cái đầu tiên là chúng ta cần phải đam mê đã đam mê từ cái việc nhỏ nhất cái thứ hai thưa các anh chị cái thứ hai mà chúng ta cần phải có đó là chúng ta cần phải có cái sở trường ở đây là một phạm trù là đó là gì nó rộng nhưng tôi sẽ tôi sẽ mổ xẻ các anh chị cái hàm số thành công nó gồm ba cái biến nó cộng hưởng lại và cái cái cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị ở đây đó là gì hiệu suất làm việc của một người lao động nó khác nhau ở cái mặt diện giá trị mà tôi vừa chia sẻ với các anh chị mà cái hiệu suất này thì tí nữa tôi sẽ lại giải thích các anh chị để mở rộng chúng ta có thể nhìn thấy vậy thì trong cái góc độ điểm giao nhau của ba cái là sở trường hiệu suất làm việc và và đam mê này nó là một cái điểm gì nó là một cái điểm tạo ra cho chúng ta cái gì gọi là thành công và để thành công được cái này thì chưa chị xin trả với anh chị ở đây là gì sở trường này muốn có sở trường thì chúng ta cần phải có nó gọi là định vị gọi là bản thân để mình biết được mình có cái sở trường gì và tôi tôi nhớ là cái phần mà liên quan đến định vị bản thân này tôi nhớ là đâu đó tháng 4 năm 2019 tôi có chia sẻ với các anh chị ở Tiên Du ở Tam Đảo thì thì phải tôi nhớ không chính xác nhưng tôi nhớ là tháng 4 2019 tôi có chia sẻ với các anh chị câu lạc bộ đĩa bay nào ạ vâng là cái phần là định vị bản thân mình cái này nó lại là một chủ đề khác mà có lẽ hôm nay chúng ta sẽ không chia sẻ ở đây nhưng mà thưa các anh chị để biết sở trường của mình thì mình phải định vị lại chính bản thân mình đã ở môi trường bảo hiểm đa chi thì mình phải định vị chính mình ở trong môi trường đa chi hiện mình đang có sở trường gì à, thưa các anh chị cái kế tiếp mà liên quan đến hiệu suất làm việc này thì nó sẽ phụ thuộc vào mấy cái vấn đề một là cái vấn đề các anh chị chọn chọn cái nghề mình gì mình hướng tới cái nghề mình hướng tới ví dụ cũng là một cái gì cái hiệu suất làm việc cao nhưng khi các anh chị làm công ăn lương thì cái giá trị thặng dư mình tạo ra nó khác nhưng mình làm gì ạ mình làm theo thu nhập gì ạ chủ động từ mình tạo ra ví dụ đơn cử như là bảo hiểm các anh chị làm gì ạ làm công ty sản xuất một tháng là 24 ngày trừ đi là gì ạ 6 ngày à, trừ đi 26 ngày trừ đi 4 ngày chủ nhật đi Chúng ta làm 24 ngày công, mỗi ngày 8 tiếng đồng hồ chúng ta được cái mức lương 5 triệu, 10 triệu. Cái hiệu suất làm việc của chúng ta nó lại khác. Đúng không anh chị? Thế như vậy là cái hiệu suất nó sẽ phụ thuộc vào cái thứ nhất đó là chọn nghề. Cái thứ hai cái thứ hai xin chia sẻ các anh chị ở đây nó gọi là gì? cảm xúc của các anh chị cảm xúc lúc này nó gọi là gì cái trái tim của mình đấy cái cảm xúc các anh chị tại sao con này nói cái từ cảm xúc bởi vì các anh chị sẽ cảm nhận được là hôm nào mà các anh chị cảm thấy tinh thần và thể chất mình cảm thấy nó phấn chấn nó vui vẻ thì ngày hôm đó các anh chị làm việc là sao và hiệu quả nó sẽ nó sẽ khác có đúng không anh chị thế là hôm nào mà cái cảm xúc của mình nó cảm thấy nó tồi tệ thì hôm đó các anh chị đi làm cảm thấy là hiệu suất làm việc của mình nó sẽ không không cao Đấy, như vậy là cái ý thứ hai là cảm xúc và cái ý thứ ba đó là cái tư duy cái này nó nằm ở trong cái phạm trù não của chúng ta nó dẫn tới cái gì ạ nó dẫn tới cái hiệu suất làm việc của mình như vậy cái này thưa các anh chị cái tư duy này thì nó nằm ở trong cái phạm trù nó gọi là phạm trù não bộ còn đối với cái cảm xúc thì nó nằm trong cái phạm trù gọi là phạm trù trái tim nếu như các anh chị chọn một công việc gì phù hợp với một cảm xúc mà mình cảm thấy gì ạ mình được bổ trợ bằng một cái niềm đam mê đến tột cùng đến ham muốn và kết hợp với sự gì tư duy một cách logic thì các anh chị thấy là gì cái kết quả thành công của mình lúc này nó sẽ gì nó sẽ rất là cao đây là yếu tố xét về mặt logic toán học là như vậy thế thì cái phạm trù thưa các anh chị cái phạm trù ngày hôm nay muốn chia sẻ với tất cả các anh chị đó là các anh chị cần phải có gì ạ có đam mê nào bỏ qua hiệu suất làm việc bỏ qua sở trường này đi thì hôm nay cái ý mà Duẩn muốn chia sẻ với tất cả các anh chị ở đây để thành công được như chúng ta vừa trả lời thì cái đầu tiên là chúng ta cảm thấy cảm thấy gì Có đam mê đã. Phải có đam mê đã. Vậy xin hỏi các anh chị là từ đầu tháng đến giờ có anh chị làm tốt, có anh chị chưa tốt Mình tự liên hệ với bản thân mình Ở một phạm trù theo góc độ là giống chúng ta đã thống nhất với nhau là chung một hệ quy chiếu thì các anh chị thử tự điểm danh lại cho mình xem mình đã có đam mê từ đầu tháng đến giờ chưa có chưa các anh chị bây giờ mình trả lời thế này cho nó dễ đi có bao nhiêu anh chị từ đầu tháng giờ mình cảm thấy mình có đam mê tự mình đánh giá mình có đam mê mạnh dạn giơ tay cứ mạnh dạn giơ tay tất cả chúng ta đều đam mê rồi đúng không ạ có bao nhiêu anh chị tự cho rằng mình chưa đam mê đi nào thật lòng mình đi chia sẻ một cách thật lòng bởi vì câu chuyện này là câu chuyện gì trong khán phòng ra ngoài kia là khác rồi có một bạn thảo còn ai nữa không ạ bên dưới xa xa à, bịt kín mặt không nhận được ra chị hải anh bắc còn ai nữa không anh chị cứ mạnh dạn lên nào và ai chưa cảm thấy đam mê lần thứ nhất giơ tay nào ai cảm thấy mình chưa đam mê lần thứ hai cứ mạnh dạn giơ tay nào à, có rất nhiều đam mê quá đúng không ạ chúng ta chỉ nói phạm trù đam mê trong bảo hiểm thôi các anh chị nhá rồi có bao nhiêu anh chị cảm thấy mình chưa đam mê lần thứ ba rồi cảm ơn tất cả các anh chị à, bắt đầu là giá trị thặng dư về mặt số lượng tăng dần lên ở đây xin chia sẻ với các anh chị suy nghĩ trong đầu các anh chị và Duẩn chỉ là người dẫn dắt để chúng ta bắt đầu mở ra những cánh cửa mà nó làm ngăn cản cho cái việc là gì ạ? hàm số thành công của mình nó chưa đạt được so với cái kỳ vọng và tự mỗi người sẽ phải gì ạ liên hệ với bản thân để chúng ta đưa ra một cái gì kết quả và từ đó khi mình biết được rồi thì bắt đầu mình mới đưa ra cái hướng giải pháp có đúng không anh chị đầu tiên xin một tràng tay chúc mừng tất cả các anh chị vì những người và cũng một tràng tay thật lớn để chia sẻ với những người chưa có đam mê nguyên nhân chúng ta không bàn các anh chị nhé nhưng tôi muốn để các anh chị có thể thấy được là gì ạ tại sao chúng ta chưa thành công trong một cái gì cái hàm số thành công này ở đây chúng ta quy tụ ở đây nó gồm ba cái biến một đam mê hai sở trường ba là hiệu suất làm việc và trong những cái này nó mổ xẻ ra nó còn rất rất nhiều thứ thưa các anh chị nhưng chúng ta nên hiểu về mặt căn bản là như thế đã đồng ý không anh chị đồng ý không ạ rồi nếu đồng ý chúng ta tiếp sang slide thứ hai slide thứ ba mà chúng ta có thể thấy ở đây thưa các anh chị vậy thì một câu hỏi một câu hỏi mà chúng ta phải tự đặt ra vậy thì đam mê là gì các anh chị nhỉ đam mê là cái gì các anh chị bởi vì nhiều người người ta gì ạ hay nhầm tưởng cái này nhầm tưởng với ước mơ nhầm tưởng với khát vọng nhầm tưởng với mục tiêu và vì cái sự nhầm tưởng như vậy mà người ta đưa ra cái cái phương hướng hoạt động và kế hoạch hành động nó cũng gì ạ à? nó cũng khác nhau vậy một câu hỏi đặt ra là đam mê là cái gì các anh chị nhỉ hiểu về mặt ờ, cơ bản đi là khái niệm đi các anh chị căn bản như vậy dạ không làm không chịu được không làm không chịu được rồi một ý chất xúc tác gây nghiện à, chất xúc tác gây nghiện, này trong đầu lúc nào mình cũng nghĩ thế này bệnh nghề nghiệp bệnh nghề nghiệp này còn gì không vế bên tay trái tức là bên tay phải của ruột còn những người đam mê đâu hết làm mạnh dạn chia sẻ người đam mê rồi dạ. Vâng, người không đam mê rồi đam mê là gì nhỉ đam mê là gì mình phải tự trả lời cho mình cái câu hỏi đam mê là gì các anh chị dạ là gì ạ yêu thích công việc này không đúng yêu và ghét nó là một phạm trù mà con gì ạ, nó khá là mong manh nhưng mà chúng ta cứ tặng ở gần nghĩa đi à, tạm thời đi còn gì nữa không anh chị nào vận động các anh chị bất chấp tất cả bất chấp tất cả rồi dấn thân thậm chí là ngày hôm nay là về gì ạ thậm chí là ngày hôm nay đi đến 11 giờ trưa mà về chồng về mà chưa có gì ạ chưa có cơm ăn này lúc đó là gì ạ đục húng đục nia là đủ thứ này nhưng mà ngày hôm sau vẫn là sao ạ vẫn đi thậm chí có một ngày hôm sau là buổi chiều đã đi rồi nghĩ tới ly hôn vẫn đi mà thậm chí có nhiều chị là gì ạ à? nhiều chị còn phải dùng ờ, gọi là mỹ kế để gì ạ à? để cho ông xã ủng hộ này chuẩn luôn ạ chiều thế nào mà bạn giống tôi cũng thế à còn gì không anh chị tôi cũng phải dùng rất nhiều kế sách để rồi tôi được đi làm bảo hiểm đấy các anh chị âm mưu thứ và thưa các anh chị là câu chuyện là câu chuyện nhớ nhất của tôi trong ngày bảo hiểm là gì về đến nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc vợ để cái đơn ở đầu giường và chỉ có hai hàng một chọn gia đình hai chọn công việc các anh chị cũng có chọn cách nào đam mê đấy các anh chị đam mê đấy à, à, thưa tất cả các anh chị giải pháp của tôi là gì ạ lùi một bước và tôi tiến nhiều bước đấy đó là gián đoạn của tôi trong năm 2010 khi mà trước đó tôi làm giám đốc phụ trách kinh doanh ở công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential và nghỉ một năm ở nhà gì ạ đi làm công ty ờ, sản xuất sáng đưa vợ đi tối đưa vợ về thứ bảy chủ nhật ở nhà nấu cơm và gì ạ cùng gia đình vui vẻ và một ngày đẹp trời sau một năm tôi chính thức tuyên bố và vâng, từ ngày hôm sau bắt đầu đi làm trở lại với công việc là bảo hiểm đam mê đấy các anh chị đam mê đến mức độ mà mình chấp nhận trói mình trong một cái không gian khép kín của năm trời bởi những công việc mình cảm thấy không đam mê nhưng mình làm với tinh thần về trách nhiệm đam mê nó là như vậy các anh chị vậy thì câu trả lời ở đây đam mê là cái gì các anh chị nhỉ các anh chị là những người gì ạ những người quản lý của gì của tiên du bm sum e um pump nó giống như là một người dẫn đường để cho toàn bộ các anh chị fc ở bên dưới chúng ta gì nói heo chúng ta khi chúng ta đam mê chúng ta không thấy gì ạ mệt mỏi thưa các anh chị và chúng ta không kêu không than vãn và thậm chí các anh chị còn lan tỏa cái điều đó đến với tư vấn em hãy cố lên và không biết mệt mỏi là gì thưa các anh chị và cái thứ hai thưa các anh chị chúng ta không thấy lo lắng bất cứ điều gì cả ví dụ covid hiện tại nếu một con người có gì ạ có sự nhận thức bằng bằng gì bằng kiến thức mình có bằng phương tiện mình đang cập nhật và bằng chính cái gì ạ bằng chính những cái cái giải pháp mà mình cũng như mọi người trong xã hội đang gì à? đang đưa ra tôi nghĩ rằng covid nó cũng rất giống như những cái gì cái tình hình bệnh dịch khác chẳng qua khi chúng ta được hiệu ứng truyền thông một cách mạnh mẽ và khi chúng ta thấy gì ạ mức độ rủi ro ở một con số mà chúng ta tạm nhìn thấy thì bắt đầu chúng ta tự cho mình và chúng ta đôi khi mang tính hơi ngộ nhận trong đó trong xã hội nó có rất nhiều các căn bệnh nó còn nguy hiểm và đáng gì ạ đáng sợ hơn covid rất nhiều tôi đây ví dụ như cái vấn đề liên quan đến độc tố do khói thuốc Số người tử vong một năm còn cao hơn gấp nhiều lần Thưa các anh chị do tai nạn giao thông một số gì à, một số căn bệnh nó còn gì nguy hiểm hơn đó là chúng ta uống rượu gì à, uống rượu nhiều chúng ta còn có gì ạ chúng ta còn có những cái gì ạ cái căn bệnh mà nó không giết chết ngay nhưng âm thầm nó giết chết là một ngày chúng ta tiêu tốn quá nhiều vào smartphone có những người đam mê đến mức độ mà một ngày không truy cập vào Facebook, Zalo hoặc Internet chúng ta không chịu được thưa các anh chị đấy là những căn bệnh mà gì ạ nó còn đáng sợ hơn rất nhiều lần và căn bệnh Covid các anh chị có thể thấy là Việt Nam chúng ta có 16 ca đầu tiên chưa khỏi 16 ca và chúng ta đang tiếp tục thì à, sẽ còn có nhiều Covid tiếp nhưng với phương pháp với những cái phát đồ điều trị của Việt Nam chúng ta thì chúng ta có thể tự tin bằng cái con số mà chúng ta đã thấy và đấy là về phương pháp còn chủ động của mình đó là gì ạ rửa tay nhiều hơn nó không phải ở khẩu trang đâu các anh chị bởi vì tay của chúng ta mới là cái gì ạ cái tác nhân tiếp xúc nhiều nhất còn cái câu chuyện đeo khẩu trang nó chỉ ngăn ngừa trong trường hợp các anh chị tiếp xúc gián tiếp hoặc trực tiếp với những bệnh nhân covid còn bình thường các anh chị chúng ta có thể gì ạ phòng chống mang tính cộng đồng phòng chống mang tính cộng đồng nếu chúng ta am hiểu điều đó chúng ta có thể thấy được và tôi nhớ là sáng nào bình thường tôi cũng vẫn cứ nhận được cái gì cái tin nhắn của bộ y tế và chắc các anh chị cũng nhận được đúng không anh chị thế nên nếu như chúng ta ứng xử trước một cái sự việc một cách có gì ạ có khoa học và sự hiểu biết thì mức độ của nó sẽ gì ạ sẽ ảnh hưởng ít hơn rất nhiều có những cái trường hợp như vậy tôi muốn chia sẻ với các anh chị không lo lắng vì vậy mà kết quả của các anh chị tư vấn đấy cái doanh số từ đầu tháng giờ khác rất nhiều và có nhiều anh chị lại nghĩ rằng là gì ạ trong gì ạ trong nguy cơ thì người ta lại có gì ạ cơ hội vì vậy mà ở Việt Nam chúng ta có một cái cái cụm từ mà tôi nghĩ ở đây ai cũng biết ai cũng biết à, thưa tất cả các anh chị nó có một cái cụm từ nó gọi là nguy cơ tức là trong những trường hợp gì ạ trong những trường hợp nguy hiểm nó luôn luôn có cơ hội cho cho tất cả chúng ta nếu chúng ta biết biến cái cơ hội đó thành cái của riêng mình vì vậy thưa các anh chị rất nhiều các bạn tư vấn tài chính các bạn trưởng nhóm hoặc thậm chí trưởng phòng người ta tận dụng cái gì thời điểm nguy cơ này để người ta tạo cho mình một cái cơ hội và tôi nói nó mang tính định tính thì tôi lấy một ví dụ minh họa mang tính định lượng để chứng minh với các anh chị thấy rằng là doanh số của tiên du cụ thể các anh chị nhé so với gì ạ à? so với cùng kỳ của tháng 2 chúng ta đang tăng trưởng gì ạ à? hơn 3% nhưng mà so với cùng kỳ của tháng 3 năm 2019 thì ở đây là 227% tức là chúng ta đang tăng trưởng là 127% và trong cái gì ở trong cái nguy cơ thì nó lại có cơ hội là gì ạ là các anh chị tuyển dụng tốt hơn đúng không các anh chị cơ hội để các anh chị tiếp cận với khách hàng dễ hơn và cơ hội các anh chị có thể thấy rằng là tự người dân người ta giác ngộ được là à lúc này hơn bao giờ hết cần tham gia báo bảo hiểm như vậy thưa các anh chị chúng ta trong đám mê ấy, nó không có cái từ lo lắng nếu như chúng ta thật sự hiểu cái thứ ba là chúng ta không cảm thấy chán chúng ta chỉ chán khi chúng ta không được được làm cái đam mê của mình thôi vì vậy thưa các anh chị chúng ta có thể thấy đam mê là gì nói một cách gì ạ à? rõ nghĩa và gãy ngọn thì các anh chị có thể thấy là không thấy gì ạ à? mệt mỏi không thấy lo lắng không thấy chán và cái thứ tư là gì ạ à? có thấy này không các anh chị có có chứ bởi vì con người chúng ta luôn luôn phải có cảm xúc trong cơ thể con người mà chứ đúng không anh chị nhưng mà cái mệt đấy nó có làm các anh chị chán mà các anh chị không làm không không các anh chị ạ à. chính vì vậy mà chúng ta dù có mệt nhưng mà chúng ta vẫn chỉ thấy thấy vui được anh chị có vui không anh chị làm bây giờ mà mình ký được nhiều hợp đồng thu nhập mình tăng cao mình được thăng tiến mình được ghi nhận có vui không anh chị vui nhưng mà thưa các anh chị là trước khi mà chúng ta có một cái nó gọi là cái chữ vui hay còn gọi là một cái chữ thành công này quãng đường từ A đến B nó phải trải qua một cái giai đoạn ở đây là điểm A và đây là điểm B nó tạm gọi là điểm thành công thì chúng ta cần phải có một cái chữ nó gọi là chữ đam mê đúng không anh chị bắt đầu mình cảm thấy mình có đam mê chưa các anh chị bắt đầu mình cảm thấy mình có đam mê chưa ạ có chưa các anh chị có bao nhiêu anh chị cảm nhận là ví dụ giả sử như chặng đường từ gì từ bắt đầu cho đến đam, đam mê nó là 10 bậc thang thì bây giờ đến cái phần này rồi các anh chị được mấy bậc thang rồi cho dần biết cảm nhận của mình nhé bao nhiêu ạ hai rồi hai bậc rồi có người bốn rồi anh là ba rồi có ai chưa được bậc nào không bởi vì trách nhiệm của tuần trong vòng 3 tiếng phải có các anh chị một giá trị thặng dư là đó bây giờ hết hết 30 phút rồi mà chưa được một bậc nào là bắt đầu áp được nhiều hơn rồi đây nào các anh chị có ai chưa được bậc nào không mạnh dạn giơ tay đi để chúng ta bắt đầu thì à, chia sẻ lẫn nhau để dần áp lực hơn để làm sao cho các anh chị thì à, đã đây bạn ở dưới đã được bậc nào chưa được rồi sao mình không nói ra Đấy, các anh chị như vậy các anh chị có thể thấy rằng là gì yếu tố đầu tiên là chúng ta cần phải có là đam mê đã vậy thì liên hệ thực tế với bản thân mình là bây giờ mình phải có đam mê một đam mê gì đây cứ nói đam mê đam mê gì đây liên hệ với công việc của mình đi ạ là mình đã có đam mê lên danh sách ứng viên tiềm năng chưa mình đã có đam mê lên danh sách khách hàng tiềm năng chưa mình đã đam mê là thiết lập cuộc hẹn để đến gặp khách hàng chưa mình đã đam mê gì ạ nâng cái số lượng mà mình tiếp cận với khách hàng chưa ví dụ như thế đấy đó là liên hệ bản thân cho nhu cầu tư vấn cá nhân còn đối với vai trò mình là một người quản lý vậy thì mình phải đặt một câu hỏi mình đã đam mê để gì ạ để kèm cặp hướng dẫn cho cái người tư vấn của nhóm mình chưa có chưa các anh chị mình đam mê chưa tức trả lời nhá mình đã đam mê hướng dẫn cho người tư vấn mình chạy bảng minh họa chưa đam mê cho cái việc hướng dẫn cho tư vấn mình để viết hồ sơ yêu cầu bảo hiểm chưa mình đã đam mê cho cái việc là công ty đang có một cái app là Daichina Connect để ứng dụng tất cả mọi thứ mà chúng ta bắt đầu hệ số hóa trên cái smartphone đấy mình đã đam mê chưa đấy các anh chị chúng ta có thể thấy từ những cái đam mê tưởng chừng nó rất là lớn nhưng bắt đầu chúng ta đi nhỏ chia nhỏ làm đều thì chúng ta thấy đam mê là cái gì mà chúng ta cảm thấy nó khó khăn vậy các anh chị đam mê là cái gì nhỉ đam mê là cái mình đi họp đó là cái mình mong muốn được họp chứ không phải là mình thì phải đi đi họp đam mê rất đơn giản là như vậy đam mê là gì khi mình chưa hiểu về quyền lợi của sản phẩm mình đã tự chủ động mình tìm hiểu về quyền lợi sản phẩm chưa đam mê là cái gì mình đã hiểu được quy trình giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho trường hợp tai nạn toàn diện nâng cao cho trường hợp chăm sóc sức khỏe cho trường hợp là bệnh hiểm nghèo đam mê là cái gì các anh chị như vậy chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ đam mê là cái gì đấy nó ở ngay trong mỗi chúng ta hàng ngày hàng giờ các anh chị đang gì ạ đang làm việc đang tiếp xúc và đôi khi chúng ta đang gì ạ chúng ta đang đi tìm nó loanh quanh đâu đấy để giải nghĩa cho cái việc là thành công của tôi nó đang đến đoạn nào rồi và vì sao mọi người thành công mà tôi chưa thành công thưa các anh chị và nếu như chúng ta hỏi những người chưa thành công tôi dám dám chắc với các anh chị rằng ui khó lắm em ơi chị còn không làm được em làm sao làm được nhưng tôi dám chắc với các anh chị một điều rằng nếu các anh chị hỏi những người thành công người ta sẽ trả lời em ơi thành công một điều rất đơn giản đó là gì ạ à? tối ngủ muộn sáng dậy sớm và chịu khó ngày nào cũng lên gì ạ à? lên trang web đọc tài liệu nghiên cứu tài liệu và đến gặp khách hàng chia sẻ hết và cuối cùng đơn giản đam mê là cái gì mà các anh chị vừa mới tìm hiểu ở trên Và thưa với các anh chị Riêng nói về chủ đề của đam mê Và nghiên cứu về bản chất của đam mê Thì nó có năm cái gì năm cái bước Mà có lẽ trong đây chúng ta không có thời gian để chúng ta cùng nhau tìm hiểu Chúng ta không có thời gian để cùng nhau tìm hiểu Thứ nhất đó là mình phải khái quát được cái đam mê Thì vừa rồi đã khái quát cho các anh chị rồi đúng không ạ Không lo lắng, không chán nản đúng không ạ Không cảm thấy mệt mỏi và mặc dù mình có có cảm giác mệt mỏi nhưng mình vẫn cứ cảm thấy mình rất là là vui đam mê đấy các anh chị khái quát của đam mê đấy thứ hai đặc điểm của đam mê thứ ba là gì ý nghĩa của đam mê và thứ tư là sáu bước tìm kiếm đam mê đừng ghi các anh chị ạ nghe để mình cảm nhận bởi vì những cái này duẩn chỉ cạch đầu dòng ra và cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay trong số này năm cái bước này thì duẩn muốn các anh chị có một cái nó gọi là giữ lửa đam mê bỏ qua những cái bước này đi bởi vì những cái đó duẩn vừa chia sẻ với các anh chị rồi về mặt gì ạ à? về mặt bản chất nó là như thế thế thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu là giữ lửa đam mê vậy thì mình lại đặt ra một cái câu hỏi bây giờ mình đã có lửa đam mê chưa mà mình giữ bắt đầu có rồi về mặt linh tính là bắt đầu có nhưng về mặt định lượng thì có có ở bậc mấy rồi biết rằng là thành công là chúng ta gồm có 10 bậc và để để đi đến 10 bậc thì chúng ta phải có đam mê Bây là xin hỏi các anh chị trước khi nghỉ giải nào để chúng ta đam mê nghỉ ngơi và chúng ta đam mê refresh lại mình thì các anh chị cho dần biết là bây giờ mình có mấy bậc rồi bốn bậc rồi năm bậc rồi quá tuyệt vời rồi sáu bậc rồi có ai chưa bậc nào không anh chị có anh chị có anh chị nào mà chưa có bậc nào không cho dần biết đi ạ tư duy hành động và tư duy không hành động hành động là để gì ạ là mình nói ra cho người khác biết hành động là mình thể hiện bằng ngôn ngữ hình thể là tôi đang mê rồi còn mình không hành động là mình biết mình không nói vào gì ạ mình không biết mình cũng không nói và cuối cùng là mình không biết mà mình ở thể đam mê hay là đang chuẩn bị đam mê và thưa các anh chị chủ đề giữ lửa đam mê là cái chủ đề mà duẩn sẽ chia sẻ các anh chị tiếp sau khi chúng ta nghỉ giải nào trong ít phút cảm ơn tất cả các anh chị một tràng một tay để chúc mừng